Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km thưa quý vị nhá. Chúng tôi xin nhắc lại là sở hữu khối động cơ 3 chấm nhưng chiếc xe này chỉ tiêu hao nhiên liệu trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km thôi quý vị nhá. Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này. Đấy, và chỉ có sở hữu với cái khối động cơ 3.0 thì mới vận hành được một cái chiếc xe có cái ừ, trọng lượng nặng như vậy quý vị nhá và cái dòng Ranger hay là ờ, một số các dòng xe bán tải khác thì động cơ của nó chỉ có ừ, từ 2.2 đến 2.4 thôi và cái trọng lượng của những cái xe bán tải này thường rất là nặng cho nên là máy rất là lì và đi yếu không bốc cho quý vị nhá với chiếc xe này thì sở hữu khối động cơ 3.0 turbo quý vị nhá đấy đã sử dụng turbo rồi siêu tiết kiệm nhiên liệu đấy, đấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì có thể nói là bao giờ cũng dẫn đầu trong phân khúc xe máy dầu luôn và điều đặc biệt nữa là động cơ của nó rất là khỏe khoắn và bền bỉ quý vị nó có một cái màu bạc thì cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe này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 chưa có dấu hiệu gì của sự đâm đụng và như đã cam kết từ đầu chiếc xe này là một chiếc xe không đâm đụng không ngập nước không Đấy. máy zin nguyên bản quý vị nhá zin đến từng con ốc một luôn Đấy. và cái đèn pha phía trước đã sử dụng được công nghệ đèn bi siêu sáng là giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách rất là dễ dàng luôn và cái đèn pha này vẫn là đèn zin theo xe từ đầu và nó còn rất là trong quý vị như mới luôn cái mặt ga lăng của nó đã được bọc inox tạo cái dáng vẻ gì đó nó trẻ trung hầm hố quý vị nhá của một cái dòng xe bán tải thể thao cái đèn pha phía trước bên phụ đây cũng vậy Cũng còn trong veo luôn quý vị Vẫn là đèn zin theo xe Và ba đợt sốc thì khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đắp vá hay cong vênh gì đâu quý vị nhá Tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội Và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn Và bây giờ thì tôi quay cận cảnh Chiếc xe này thì chúng ta mới thấy cái độ nét của nó như thế nào Đấy các cái đường viền Góc cạnh Rất là sắc nét Không bị mờ một chút nào Điều đó chứng tỏ là chiếc xe này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 thân vỏ thì căng đét luôn đấy. động cơ 3.0 turbo đấy là cái nét đặc trưng của cái dòng xe này đây cái khoang lốp phía sau này chúng ta thấy nó còn sáng như thế này không khác gì xe mới luôn sắt đây còn xanh ghét luôn thẳng tắp luôn quý vị nhá và cái lốp này đây cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mình đến việc phải thấy lốp đây là cái la răng của nó đây sản xuất 2011 thì nó đã à, lên la răng uh, mau rồi quý vị nhá đấy nhìn nó thể thao hơn quý vị trẻ trung hơn thể thao hơn trần là trần thâm rồi quý vị nhá như những cái dòng xe đời cao bây giờ sản xuất 2011 đăng ký lần đầu năm 2012 đây cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và nó vẫn còn sáng trưng luôn Đấy, cái đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo luôn quý vị Isuzu một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản Nhật Bản Đấy. và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau đây đấy cái gót khoang lốp đây chúng ta nhìn thấy còn sáng như thế này khoang lốp cái phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn sắt xi thì sáng trưng luôn quý vị nhé sáng choang luôn đây cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây vẫn là, là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị đây thân vỏ đây tôi quay cận cảnh càng đét luôn quý vị nhá sơn zin còn rất là nhiều luôn quý vị và bây giờ là cái khoang lốp phía trước đây sắt xi kìa xanh lét vuông đét Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu đấy, Và chúng tôi quay rất là kỹ luôn đấy Không có một chỗ hay một cơ sở kinh doanh bán xe nào mà quay kỹ chúng tôi luôn Và vì chính vì vậy cái video của chúng tôi nó thường rất là dài Nó dài từ 20 cho đến 30 phút thôi cho nên cũng rất là mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian theo dõi thật kỹ Sau đó chúng ta đưa ra quyết định mua xe của mình Và cũng là để bất đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa Khi chúng ta đến xem xe quý vị nhé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 Đấy, thân vỏ căng đét luôn mua về sử dụng luôn đi cực sướng nha quý vị nha rất đầm và êm ái đấy sản xuất 2011 đăng ký 12 động cơ turbo rồi cho nên nó đã khử được tiếng ồn rồi cho nên chúng ta thấy là đi cực bốc và ngồi trong ngồi trong xe chúng ta không nghe thấy tiếng động cơ luôn quý vị đi như máy xăng luôn bây giờ là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này đây nội thất như mới luôn quý vị nhá đây Chúng ta nhìn thấy cái tắp lô của nó chưa sáng trưng Như mới không có một vết xước Không có một vết mờ quý vị Nó còn tươi như mới luôn Màn hình là màn hình theo xe mày màn hình Ken út luôn nhá Các cái phím bấm các cái con số còn quá là rõ ràng luôn Điều đặc biệt nữa đây Chúng ta thấy đây cái cái cái cần số của nó đây Đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cần số này chúng ta biết luôn Đấy, Các con số các dãnh số còn quá là rõ ràng Đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết luôn Đấy, vô lăng đời mới rồi quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ vẫn còn tươi như mới luôn quý vị đây tôi quay cận cảnh cái táp lô của chiếc xe này đấy và sản xuất 2011 thì nó đã lên trần thâm rồi quý vị nhá nhìn rất là đẹp luôn sang trọng và ấm cúng nội thất là nội thất nỉ từ đầu quý vị nhá chưa một lần bọc da quý vị nhá đấy cho nên là chúng ta nó còn sạch còn mới như thế này điều đó chứng tỏ là chủ nhân người ta rất là ít đi luôn đấy cái tắp bi cửa phía trước bên phụ đây quý vị đây các cái tay cửa đây chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đấy kể cả phần phía dưới này đây chúng ta thấy đấy, các, các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm gần lên mỏ lết vẫn còn sáng trưng luôn đây kể cả con ốc này như vậy chúng ta thấy chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cờ lê mỏ lết các cái hốc cửa vẫn còn sáng trưng vẫn còn sơn zin luôn quý vị nhá đây các cái chốt cửa này như vậy đấy các con ốc này chưa một lần mở quý vị các con ốc này cũng vậy chưa một lần mở đấy sáng trưng luôn đây hộp bu lê của nó đây chúng ta thấy keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn nguyên điều đó chứng tỏ cái hộp búp chưa một lần bị cắt ra hàn lại nha quý vị hay bị mọt gì gì đâu đây cánh cửa sau đây đấy các cái ốc này vẫn còn sơn zin của nhà sơn đánh dấu của nhà sản xuất luôn tắp đi cửa đây cái phần nhựa phía trên đây vẫn còn sáng trưng luôn phía dưới đây những âm thanh cực hay luôn quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây đấy vẫn là nội thất nỉ vẫn còn rất là sáng không bị rách vá gì đâu quý vị đấy, ngồi bên trong rất là thơm luôn đấy. thùng thì chúng ta thấy đây như chưa chở cái gì bao giờ quý vị nhá như chưa chở cái gì bao giờ luôn đấy chúng ta thấy là ờ, sóng thùng rồi là chưa một vết xước quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý vị luôn bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái và giới thiệu đến cho quý vị đây cái tắp cửa lái đây đây các phím bấm này các con cây xuống kính này còn quá là đẹp rõ ràng luôn quý vị nhá gương kính chỉnh điện hết quý vị đấy, đây cánh cửa đây các con ốc này chưa lần mở chưa một lần động chạm cái lê màu lết đây các cái chốt cửa này cũng vậy sơn dấu của nhà sản xuất đây Đấy, còn dìn đét luôn đây các cái chốt cửa này cũng vậy sơn dấu của nhà sản xuất đây các con ốc này cũng vậy Đấy, chúng ta thấy rất là mới Đấy. máy cực chất luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này và bây giờ thì xin phép quý vị tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ nhưng trước khi đi vào phần động cơ tôi xin phép quý vị được nổ máy Đấy, máy nổ cực êm luôn nha ngồi trong xe không nghe tiếng máy nổ tắp lô tắp bi đây chúng ta nhìn thấy nó mới chưa sáng trưng mới tinh hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nha, hai túi khí cho hàng ghế phía trước đấy đây cái đồng hồ tua máy của nó đây chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn tắp bị cửa đây Đấy, sáng trưng luôn quý vị nhá Rồi bây giờ thì tôi sẽ mở máy Để xem là cái khối động cơ của chiếc xe này nó có êm ái không Rồi là như thế nào Đấy. Bây giờ đây chúng ta thấy keo chỉ của các lỗ phía trước đây quý vị nhá các lỗ bấm đây này các tròn xe này đấy, các lỗ bấm đây này các tròn xe này đấy đinh cán của nhà sản xuất này đinh cán của nhà sản xuất này lỗ bấm này tròn xe này. đấy không có dấu hiệu gì của sự tâm đụng đâu quý vị nhá đây hai bên má của nó đây quý vị đấy nó còn sáng trưng hết cả lượt luôn đấy bên má này cũng vậy tem của nhà sản xuất nó còn zin luôn đây răng của nó đây lỗ bấm tròn xe đây tem của nhà sản xuất đây đấy rằng nó đây đấy, máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn điều đặc biệt nữa là chiếc xe này chưa động chạm một con ốc nào luôn quý vị nhá chưa con ốc nào phải động chạm cờ lên mở lết đâu máy cực ngon luôn máy cực êm luôn quý vị nhá tất cả mọi thứ còn sáng trưng luôn đấy máy đang nổ đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đấy là cái phần động cơ phần linh hồn của chiếc xe đó là phần động cơ quý vị nhá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 một chút cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đấy, để quý vị và các bạn theo dõi sau đó là chúng tôi xin phép quý vị được dừng video giới thiệu xe này ở đây để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy rằng là máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đây thân vỏ thì là căng đét đèn đẹp luôn không có một vết gợn luôn quý vị nhá đây tôi quay cận cảnh quay dọc theo xe đây thì chúng ta thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá tên tư nhân đấy lốp đẹp đẹp nội ngoại thất đẹp đấy máy cực ngon luôn và bây giờ là lướt qua một chút cái nội thất bên trong sau đó là tôi kết thúc video giới thiệu xe này rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đây nội thất bên trong tắp lô tắp bi này cũng quá đẹp quá mới luôn quý vị nhá kể cả cái tắp bi cửa này các bạn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây hàng ghế sau đây tắp bi cửa đây Đấy, rất là sáng luôn